Xin chào các bạn, Phương Anh đã quay trở lại rồi đây. Hôm trước thì mình đã làm hai video đánh giá chi tiết về hai chiếc MacBook Pro 13 2015 và MacBook Air 2017. Sau bài đánh giá ấy thì đã có một số bạn inbox nhờ mình là nên chọn chiếc máy nào để có thể sử dụng vì cả hai chiếc máy này đều có mức giá loanh quanh là 20 triệu và đang được bán tại hệ thống bán lẻ laptop Vietech 88. Và ngày hôm nay mình sẽ làm video tư vấn cho các bạn xem là nên chọn chiếc máy nào với mức kinh phí hạn hẹp trong tầm 20 triệu các bạn nhé. Let's go! Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ đưa ra cho các bạn tiêu chí phù hợp để các bạn có thể dựa vào đó mà lựa chọn cho mình một chiếc máy ưng ý chứ mình sẽ không so sánh trực tiếp là cả hai chiếc máy này với nhau. Bởi vì MacBook Air và MacBook Pro hướng đến những đối tượng người dùng khác nhau hoàn toàn mà. Đầu tiên thì mình sẽ điểm qua một chút về thiết kế của cả hai chiếc máy này nhé. Nếu các bạn muốn xem video đánh giá chi tiết thì mình sẽ để link ở dưới phần bình luận của video. Nếu mà nhìn sơ qua thì hai chiếc máy này có thiết kế khá là giống nhau, đến 90%. Chúng có cùng một bộ vỏ nhôm nguyên khối, có cùng logo phát sáng ở phía mặt lưng của máy. Khác biệt duy nhất về vẻ bề ngoài của hai chiếc máy này chính là kích thước của MacBook Air lớn hơn so với MacBook Pro và nó được vát mỏng về phía gờ màn hình còn đối với MacBook Pro 13 thì độ dày của máy được phân bố đều trên toàn máy. Trên thực tế thì MacBook Air mỏng hơn 1mm so với MacBook Pro. Cụ thể là máy chỉ mỏng có 17mm mà thôi. Còn về độ đẹp hay xấu thì phụ thuộc vào con mắt thẩm mỹ của mỗi người. Mình sẽ để cho các bạn tự cảm nhận và comment ở phía dưới video này nhé. Về phần trang bị ở trên hai chiếc máy này thì cả hai chiếc MacBook đều được trang bị khá đầy đủ các cổng kết nối cơ bản từ USB này, khay thẻ SD cho đến Thunderbolt 2.0. Tuy nhiên, đối với MacBook Air 2017 thì chiếc máy này có các cổng kết nối ít hơn so với MacBook Pro 13 2015. Nhưng theo quan điểm của cá nhân mình thì như vậy là quá đầy đủ rồi. Nếu nhìn lên những phiên bản MacBook thế hệ sau chỉ có vỏn vẹn cổng USB Type-C thì thực sự lúc đó các bạn sẽ hiểu được giá trị của những chiếc máy được trang bị nhiều cổng kết nối. Hoặc cho dù bạn là nhân viên văn phòng hay là một doanh nhân thực thụ, thì hãy yên tâm một điều rằng là bạn sẽ hài lòng với số lượng cổng kết nối và chẳng cần phải chi thêm tiền để mua đốc chuyển đổi cho hai chiếc máy này đâu. Còn đối với phần bàn phím, um, thì cả hai máy đều được trang bị một bàn phím bộ công nghệ cũ của Apple nên cảm giác gõ chỉ ở mức đủ chứ chưa thực sự đã. Tuy nhiên thì độ này và độ phản hồi khá tốt nên chúng ta có thể nhập liệu văn bản với tốc độ cao. Về top pad trên MacBook Pro được trang bị toa bát xịn sò hơn bởi đây là bản di cảm ứng lực, còn đối với MacBook Air e là bản di thông thường. Vì vậy, độ nhạy và độ phản hồi có sự khác biệt nhau. Tuy nhiên, nếu điều đó không ảnh hưởng nhiều đến thao tác sử dụng, bởi Mac OS được lập trình những thao tác vuốt chạm hết sức thông minh. Phần thứ ba mình sẽ nói đến đó là về màn hình. Có lẽ màn hình là thứ mà chúng ta chẳng cần phải so sánh nhiều, cũng có thể biết được chiếc máy nào có màn hình tốt hơn. Chỉ cần nhìn thoáng qua thì chúng ta sẽ nhận ra được là màn hình của MacBook Air tệ hơn so với màn hình của MacBook Pro. Một đằng là màn hình HD+, một đằng là màn hình 2K+. Còn về chất lượng hiển thị, không cần phải bàn cãi quá nhiều cho tốn thời gian. MacBook Pro 13 2015 ăn đứt MacBook Air 2017. Phần tiếp theo mình muốn nói đến là về sức mạnh phần cứng. Có lẽ đây là thứ khiến nhiều người đau đầu khi lựa chọn một trong hai chiếc máy này. Thì đó chính là sức mạnh phần cứng của máy. MacBook Pro 13 được trang bị con chip cũ hơn MacBook Air, tuy nhiên bus RAM lại cao hơn. Cụ thể là về thông số cấu hình, mình sẽ điểm lại để các bạn nào chưa biết có thể nắm rõ hơn. Đối với MacBook Pro 13 2015, máy được trang bị CPU Intel Core i5 5257U, hai lõi 4 luồng, xung nhịp 2.7 GHz, RAM 8GB DDR3 bus 1866 MHz, ổ cứng SSD M2 NVMe 256GB, card Omnitel Iris 6100. Còn đối với MacBook Air 2017, cấu hình của máy như sau. CPU Intel Core i5 5350U, 2 lõi 4 luồng, xung nhịp 1.8 GHz. RAM 8GB, DDR3 bus 1600 MHz, ổ cứng SSD M2 256GB, card Intel HD Graphics 6000. Thông số cấu hình thì nghe có vẻ xem xem, như này thì làm sao mà biết được máy nào mạnh hơn máy nào đúng không các bạn? và mình đã quyết định đem hai em nó lên bàn cân một lần nữa xem kết quả ra sao. Lại là phần mềm chấm điểm hiệu năng Geekbench 4 nổi tiếng và lần này thì kết quả cho ra khá là tương đồng nhau. Đối với điểm số đơn nhân, MacBook Pro 13 2015 đạt 3.300 điểm, MacBook Air đạt 3.506 điểm và hơn chiếc còn lại đến 206 điểm. Ngạc nhiên chưa các bạn? Ơ nhưng mà khoan đã, chưa hết, còn điểm số đa nhân cơ mà đối với điểm số đa nhân thì MacBook Air đã bị MacBook Pro vượt mặt một cách dễ dàng với số điểm lên đến 6.800, còn MacBook Air chỉ đạt ở ngưỡng 6.260 điểm. Do đó mà các tác vụ nặng cần nhiều nhân xử lý thì MacBook Pro vẫn hơn hẳn. Về hiệu năng, chắc mình chỉ cần so sánh như vậy thôi là các bạn cũng, cũng đã có được một cái nhìn tổng quan hơn rồi đúng không nào? Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy trở lại câu hỏi ban đầu. Giữa hai chiếc máy này thì chúng ta nên chọn chiếc máy nào? Câu trả lời chính là phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của các bạn. Nếu như bạn là một người dùng văn phòng bình thường, hàng ngày chỉ cần một chiếc laptop mỏng nhẹ, pin trâu, thương hiệu Apple thì nên chọn MacBook Air 2017. Còn nếu bạn là một người thích một chiếc máy có màn hình đẹp để giải trí cũng như làm ảnh thì MacBook Pro 13 2015 là một sự lựa chọn hàng đầu trong tầm giá 20 triệu. Tuy nhiên thì MacBook Air có một lợi thế là ra sau nên chắc chắn là linh kiện sẽ tốt hơn và mới hơn MacBook Pro 2015 Chính vì vậy, mình sẽ luôn nhắc nhở các bạn một điều là nên test máy thật kỹ trước khi mua hàng và đến những cơ sở uy tín càng tốt, ví dụ như là Viettech 88 chẳng hạn. Tại đây, nhân viên kỹ thuật sẽ tư vấn giúp bạn từ A đến Z luôn. Như vậy là vừa rồi thì Phương Anh đã chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu của từng chiếc máy để các bạn có thể đưa ra sự lựa chọn phù hợp nhất cho riêng mình. Vậy còn các bạn, các bạn sẽ chọn mua chiếc máy nào trong hai chiếc máy này? Vui lòng để lại cho mình ý kiến ở phần comment dưới video này nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.